Ôi, hello anh em xin chào anh em đã đến với video clip ngày hôm nay của bên cơ sở Cường Phát Lộc Đó. với cơ sở Cường Phát Lộc thì luôn phục vụ cho anh em tất cả các bộ môn bịp về cờ bạc về bài về bầu cua về tài xỉu nói chung là tất tật các trò chơi anh em chơi thì <clears throat> hôm nay Cường làm video clip đó gửi cho anh em đó là cái uh, bài nha anh em bài thì có rất nhiều loại chơi đó bài lỗi bài uh, kính rồi uh, bài máy thì hôm nay Cường giới thiệu tới anh em cái sản phẩm mới nhất đó là đánh bài camera chuyên về xì dách và xì tẩy đó thằng à, xì xì xì xì xì xì xì xì tố chứ xì dách và xì tố cái máy này á thì anh em chơi không cần phải là anh em lòn bài hay là anh em à, cháo bài đó bất cứ bài chợ đó bài nào cũng được đó anh em có thể chơi đó và với lại cái dòng máy này đó mình sẽ giới thiệu qua đây là cái máy chuyên về bánh các bài xì dách và xì tố nha anh em đó xì dách và xì tố và cái này đánh thì kỹ thuật số đó kết nối wifi đó, một người ở nhà sẽ làm kỹ thuật cho anh em đó khi anh em vào sòng anh em chỉ cầm một cái điện thoại thôi anh em vào sòng và anh em đeo một cái tai nghe đó, một bộ nó là một cái máy và một cái tai nghe cái tai nghe này thì siêu nhỏ nha anh em nhé tai nghe này à, siêu nhỏ đây là cái tai nghe mặt thám nha anh em đó, bên à, mấy à, bộ <clears throat> hay là hay sử dụng mấy cái, tai nghe này nè đeo trong lỗ nhĩ anh em thì anh em để vào sòng để anh em nghe cái nhà kỹ thuật ở nhà sẽ đọc về cho anh em còn à, <clears throat> anh em chỉ cầm đúng một bộ như thế này máy và tay nghe đó anh em muốn biết như thế nào thì liên hệ số điện thoại 0898 54311 để gặp Cường hoặc là lên cơ sở Cường Cường sẽ tư vấn cho anh em và Cường sẽ chỉ cho anh em cách chơi là như thế nào về cái gọi camera này đó đặt cực kỳ mới luôn camera này anh em chỉ cần cầm cái máy vào và có mạng nha anh em phải kết nối qua mạng và một phần mềm đó phần mềm đó độc quyền Minh Cường có nha anh em không có cơ sở nào có cái độc quyền đó và bên Cường sẽ cung cấp cho anh em chơi tất cả các loại bộ cua bịp, tài xỉu bịp và bài bịp. Nhưng hôm nay video này Cường nói về đó là tài xỉu. Ôi nói nói về đó là bài chuyên về bài à, xì dách và xì tố nha anh em. Thì à, để cho anh em à, thấy nó là, là tác dụng nó lợi hại như thế nào thì Cường sẽ cho anh em thấy trực tiếp trên video ngày hôm nay nha anh em. Đó, thì trước đầu tiên thì anh em khi vào sòng anh em chỉ cần bật máy lên và khởi động kết nối wi-fi kết nối đàng hoàng với hai máy một kỹ thuật và một nhà anh em thì anh em chỉ cần vào một phần mềm đó vào phần mềm như thế này thì anh em chỉ cần bấm lên thì nó sẽ hiện anh em thấy chưa cầm cái máy như thế này thì vào sòng anh em chơi nha anh em rồi ok thì cường sẽ quay cho anh em xem nhé đây <clears throat> anh em thấy chưa hiện tại cái dưới là đang cây cây hai nha anh em đó anh em nhìn nhé hiện tại cường sẽ trẻ bài cho anh em anh em thấy cường trẻ bài chưa đó nó quay hoàn toàn luôn nha anh em đó cực kỳ rõ luôn rồi bây giờ tôi sẽ bỏ bài xuống đó anh em hiện tại anh em thấy cái 5 bit không anh em đó wifi phải cực mạnh nha anh em wifi nó là phải là 60 60 g trên một tháng nha anh em thì anh em có thể chơi được đó thì khi ở nhà người kỹ thuật thấy cái 5 bit thì người ta sẽ đọc cho cho mọi cho cái anh mà đi quýnh sòng á nó sẽ qua một cái tai nghe thế này đó qua tai nghe thế này thì khi đọc 5 bit thì anh em rút nha anh em đó cái 5 bit này cái 8 pro này anh em cực kỳ nhanh nha 5 pro này anh em thấy nhanh không thì cái đây là cực quay video cho nó nhanh cho anh em thấy chứ còn bình thường á, thì anh em thấy rất là rõ đúng không anh em cái ba chuồng này cây ri chuồng nha anh em anh em thấy không đây là cây ri chuồng nha anh em đó nếu như anh em lanh anh em đi chơi sòng thì anh em chỉ còn không khéo một ký anh em chỉ cần đẩy nhẹ cái tay thế này thì anh em có thể nhìn được hai cây luôn anh em anh em thấy cây 10 và cây 5 không đó thì cái rút lên nè cái 5 cơ anh em thấy chưa anh em bọt nè chỉ cần đưa một cái tay nhẹ rút ra cái bốn cơ nằm dưới luôn nha anh em đó cây bốn cơ này anh em thấy chưa? đó cây 10 cơ anh em thấy không trên màn hình rất rõ cho anh em để anh em chơi trong sòng trong sới đó bài nào cũng được không phải riêng gì uh, nha anh em không cần phải cháo bài anh em không cần phải cháo bài đó mình sẽ test qua bộ bài này luôn cho anh em anh em không vào sòng không cần phải cháo bài hay là bất cứ một cái vấn đề gì hết đó anh em chỉ cần cầm tất các bài chợ anh em vào sòng anh em cầm anh em đánh vô tư luôn nha anh em đó bắt xa cho anh em 1.000 km anh em đánh từ bắc vào nam vẫn được nha anh em đó không phải là uh, cách uh, vài ba mét hay 100 mét cái này cách cường bao cho anh em 100 1000 km trở lên cho anh em nhé đánh từ bắc vào nam nha anh em nhé anh em ở ở Sài Gòn hoặc là ở bắc anh em đánh vẫn được nha anh em đó cái này cái chính cơ này anh em thấy chưa khi anh em bột anh bột nhẹ thôi đó cái đầm nó đang nằm dưới cái chính cơ luôn này anh em anh em thấy chưa đó cái đầm nè đó cái hai rô nè đó anh em thấy chuẩn không anh em và cái pin á thì nó là đồ điện tử đó anh em chơi thì anh em sạc pin đầy vào và cầm thêm một cục sạc dự phòng nữa thì cường bao cho anh em quýnh cả ngày quýnh lẫn đêm luôn nha anh em nha nhưng mà anh em á khi vào chơi trong sòng anh em chỉ cần bật một chế độ bình thường đó và anh em cầm vài vào máy thôi cầm cái máy này thôi vào trong sòng và đeo một bộ tai nghe vào cho mình đó báo qua một bộ tai nghe siêu nhỏ nha anh em nhé đây là bộ tai nghe siêu nhỏ đó báo cho anh em thì anh em có thể biết được là à, con gì con gì dưới đích nha anh em đó thì bây giờ nếu mà anh em xem video á mà chưa rõ lắm hay là chưa thấy ờ, chưa hiểu nguyên lý nó như thế nào thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 đó, để đặt cọc cường hoặc là lên sẵn cơ sở cường luôn và cường sẽ giải thích cho anh em và nói cho anh em nha anh em nhé chứ còn nếu mà nói trên video thì nó sẽ lỗi hết thì anh em không có điều gì để chơi hết anh em nha thì uh, cuối video đó, anh em xem video thấy hay thì anh em nhớ like ủng hộ kênh và chia sẻ để ờ, có cường có thêm nhiều cái động lực để giúp anh em đó, có nhiều cái video mới nhất nhiều sản phẩm mới nhất gửi cho anh em để anh em chơi đó thì chúc ờ, anh em ờ, cũng ờ, gần cuối năm 2020 rồi thì uh, chuẩn bị đón 2021 thì anh em nhớ uh, thành công trong cái bộ môn uh, bài bạc cái lẳng cỡ uh, bầu cua bài tài xỉu nha anh em xin chào anh em